Ờ, Home Sao ghép giá trị tầm 1 tỷ, vị trí ngay giao lộ đường 830 cao tốc Sài Gòn Trung Lương huyện Bến Lức. Từ đây vào trung tâm quận 1 hoặc quận 7 chỉ trong vòng 30 đến 45 phút bằng đường ô tô. Đặc biệt hơn nữa từ A ờ, Home Sao ghép của đô thị Waterpoint có thể theo sông Bến Lức, sông Chợ Đệm kết nối trực tiếp qua sông Sài Gòn tại bến Bạch Đằng quận 1 hoặc cảng Tân Thuận quận 7 chỉ trong vòng 30 phút. Căn hộ A ờ, Home Sao ghép được đánh giá là nhà giá không cao nhưng chất lượng sống cao với mật độ xây dựng nhỏ hơn 50%, kiến trúc độc đáo theo hình chữ Z, các block được sắp xếp linh hoạt, đó là lõi trung tâm được kết nối với không gian với nhau trên tổng thể 4,5 hecta, 7 block căn hộ cao 12 tầng. Không gian đa năng như câu lạc bộ cộng đồng và hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu vực BBQ, phòng tập gym và yoga được bố trí rộng rãi nhưng vẫn kín đáo cho cư dân thư giãn và sống trọn khoảnh khắc. Căn hộ ở Homestead gồm tầng trệt với diện tích từ 88m cho tới 105 và 124m2 Căn hộ các tầng với diện tích 51m, một phòng ngủ với thiết kế một cộng, căn góc 64 và 74m2 với thiết kế hai phòng ngủ. Tất cả các chi tiết thiết kế như tường, cột, cửa, bố trí mặt bằng căn hộ, độ thông thoáng, đón sáng, hệ thống gió tự nhiên, vân vân đều được các kiến sư tính toán kỹ lưỡng nhằm mang lại giải pháp tối ưu nhất. Chủ đầu tư cũng nâng cấp vật tư bàn giao bên trong, từ sàn gỗ, cửa kính cho tới tủ bếp dưới. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại không gian trên cao của A Home Southgate cũng như quy hoạch tổng thể Waterpoint với diện tích tổng quy mô 355 hectare nhé.